bè đời xưa truyền rằng sau cơn giông mưa bão trời lại sáng là hoàn toàn sự thật bây giờ là gần 17 giờ ngày thứ bảy 19 tháng 6 năm 2021 hân hoan gia đình để trở lại kênh Nguyên Chiếc Tên Tư chúc chúc gia đình những ngày nghỉ sức khỏe dồi dào an khang lọc và nhớ like, đăng ký, bấm chuông để nhận được những video hữu ích kế tiếp ạ. À. Vâng, Nghiên Chiếc xin kết thúc video tại đây ạ. for them. từ từ từ gió bão rớt lá rụng một tiếng mưa con ngồi đây con nhớ mẹ siết đánh đó ừ, mỗi cái chờ nhấp nháy là mấy giây sau để sắp xếp liền biết dấu hiệu sắp xét Quýnh